còn nghĩ anh sai mà Johnny hoài nàng thế lại cho trái bani anh nghe được asin ai Johnny nam cầu từ ngày ngã nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ፈጣሪ ፈድሉ ሻና ሽታ ጀማይ አይጎ rằng ai mày vì sớm xin xa ai cái chúng ta nam bùng gò rằng à cũng nam mô ngày đi xa rê lung đá 光。 नाङ्केला आइनि थाखाय बानि आइनि कुले बुदसिनाय समनि नामगाव Konduai sagu ye aan chhedale hai راجم عيبه